đầu video uh, kênh youtube Úc Family ờ, xin uh, kính chào quý bà con nha à, để vô thẳng vấn đề thì quý bà con nên nắng lại một vài phút để uh, mình chia sẻ cái công dụng và những cái, cái bí quyết về cái loại cây mà nó quý như một cái loại thần dược à, mời bà con xem hết video xin chân thành cảm ơn nha thì à, trước đây cái loại cây này thì à, quý bà con mình đồn đãi nhau rất là nhiều à, thành ra cái cái à, trong những năm gần đây là trong cái thời gian hiện tại thì à, quý bà con thấy nó quá tốt cho sức khỏe quý bà con đem về trồng rất là nhiều mình đi đường mình thấy một số bà con trồng nhiều lắm quý cô chú anh chị em cái cây này cái sức sống nó rất là mãnh liệt đó, nó có thể là nó nó cao nó to có thể là bốn năm mét thôi quý cô chú anh chị em nhưng mà mình chặt thì nó đâm tược lên nó sống rất là mãnh liệt luôn đó thành ra nó ờ, bà con mình trồng rất là nhiều à, trước đây bà con mình đồng đại trồng thì để ý với nó rất là nhiều nhưng mà sau này thời gian <clears throat> lâu quá quý bà con cảm thấy nó quen thuộc quá quý bà con thì à, mình cảm thấy có một số quý bà con đã bỏ qua về nó bị nó quá quen thuộc thường thường nó quen thuộc với chúng ta thì bà con thường hay bỏ qua nhưng mà nó quý báu vô cùng à, hôm nay mình chia sẻ và mình nhắc lại cái liều dùng và cái cách sử dụng để cho nó chính xác là nó trị được rất là nhiều chứng bệnh của cô chú anh chị em nè nó trị được uh, bệnh ung thư gan nè sơ gan nè đó rồi nó trị bệnh được bao tử nè nó hạ đường huyết nè đó là nó trị tiểu đường nè rồi uh, nó giả được rượu nè rồi uh, nói chung là nó trị một số bệnh rất rất là nhiều một số bệnh và nó không có chứa cái loại cây này nó không không chứa độc tố trong cái loại cây này thành ra bà con nên uh, sử dụng nó rất là tốt cho sức khỏe quý cô chú anh chị em đó, viêm bao tử viêm gan thải độc tố đó, lợi gan lợi tiểu rất là tuyệt vời luôn đó, nó giảm được uh, bệnh sốt nè trị được bệnh sốt nè nhức đầu nè đó, quý cô chú anh chị em mình có dùng một cái cách đơn giản như gì thôi mà mình uh, xài được rất là nhiều ngày thì uh, ờ, quý cô chú anh chị em mình uh, uổng chi có một chút công mà mình ra mình hái vô một giả mình đi sinh đó mình về mình phơi khô mình uh, hạ thổ mình để dành mình uống mình phơi khô mình sau vàng phơi khô mình sau vàng mình để dành mình uống thì nó tốt cho sức khỏe thì quý cô chú anh chị em xem hết để mình chia sẻ cái điều lượng cho nó đúng cái điều lượng để không có uh, cái uh, những cái chuyện mà nó có có tác dụng hay là không tác dụng thì mình phải sử dụng đúng cái liều lượng nó mới tốt cho sức khỏe của quý cô chú chị em mình thì cái loại coi mật gấu này á à, ta nói thường gọi là cây mặt gấu nam và nó nhiều cái tên gọi khác thì à, mình không à, nói dài dòng để mất thời gian quý cô chú anh chị em thì cây mặt gấu này quý cô chú anh chị em mình à, hái một số nhất định mình xài bao nhiêu thì mình hái bao nhiêu ví mình muốn cần uống 10 ngày thì mình hái khoảng hơi nhiều rồi còn uống 5 ngày mình hái ít còn quý cô chú nhà anh chị em là người lớn tuổi rồi nhiều người thì mình hái nhiều nữa mình về mình để dành nó có à, tốt cho sức khỏe mình chứ nó đâu có hại gì đâu chỉ có tốn một vài phút ngồi xem cái video và liều, liều dùng của quý cô chú anh chị em nhất định chính xác thì nó tốt nó chị và nó phòng ngừa được một đống bệnh luôn đó tiểu đường gan đau nhức xương khớp thối quá cục sống thoát vị đĩa điện gai cục sống rồi là nó được nó điều trị hết quý cô chú anh chị em chứ không phải là một chứng bệnh đâu đó thành ra nó rất rất là tiện cho gia đình của của, của chúng ta thì quý cô chú anh chị em mình hái một số nhất định như mình phơi khô đó mình phơi khô xong với mình ờ, ngắt cho nó nhỏ không thôi là trước khi mình phơi khô mình cắt cho nó nhỏ đi mình cắt cho nhỏ đi mình lấy khoảng chừng 10 gram mình uống mình bỏ vô trong bình trà đó mình uống trà thôi hàng ngày vậy thôi đó mỗi một ngày một người uống được chỉ có 10 gram muối của chú anh chị em rất là tuyệt vời luôn à, nó ngừa được một đống bệnh mà nó trị bệnh luôn à, nó hỗ trợ điều trị rất là nhiều chứng bệnh này quý cô chú anh chị em thiết kỳ làm để mình chỉ cho quý cô chú anh chị em mình cái cách giả rượu nha đó, ngay trong ngày gặp tết này mà thường hay rượu bia thì mình uh, lấy một cái lá uh, ờ, mà gấu tươi này thôi đó quý cô chú anh chị em mình nhai nuốt đó, trước khi mình uống không uống rượu không sau khi mình uống thì nó giả rượu rất là tuyệt vời à, mà trước khi mình uống thì cái cái loại trà nãy quý cô chú anh chị em mình uống trà rồi mình uh, có thể đi đám nè không thôi mình đi ngay trong mùa xuân mình đi chúc tết nè hoặc giả mình ở nhà mình tiếp khách bà con lại à, thắp hương cho ông bà thì làm gì tránh khỏi rượu chè quý cô chú anh chị em đó thì nó giả rượu rất là tuyệt vời luôn bài thuốc này rất là tiện lợi cho người người nhà nhà quý cô chú anh chị em đó, hôm nay mình chia sẻ và mình nhắc lại thì quý cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh chia sẻ mình xin một like xin chân thành cảm ơn quý cô chú chị em rất nhiều